chào mọi người hôm nay thì à, trại của tôi mình à, sẽ làm một clip à, để truyền đạt cái kinh nghiệm cho mọi người nuôi làm sao đạt hiệu quả nhất thì bây giờ hiện tại cũng bắt đầu vào mùa mưa rồi vậy thì nuôi chim bồ câu có những cái dịch bệnh gì trong mùa mưa thì mình sẽ trao đổi thì mọi người nắm thêm hơn à, chào bà con à, à, bên nông dân là chào mình là minh dũng à, hôm nay mình chỉ cho bà con à, ta nuôi à, nuôi làm sao mà cho đạt hiệu quả cao trong mùa mưa à, mình ở đây mình có hai phần thứ nhất là mình phải xịt thuốc sát trùng hai ngày một lần đó mình vừa đủ hết bệnh nha thuốc sát trùng rồi mình đi ra tiệm thú y á dạ. mình mua lúc nào cũng có hết chỗ nào cũng bán hết mình kêu bán sát trùng chuồng trại về mình xịt lên con kia luôn nha tứ lên con chim luôn ước trứng của ông sao ước trứng của ông sao à, rồi mình à, hai ngày mình xịt lần xịt qua xịt lại xịt trên xịt dưới đó mình ngừa cho con chim bồ câu đó là bị bệnh trước khi vào cụ thể thì anh có thể khái quát cho mọi người xem cái thông tin đầu tiên là mùa mưa thì bồ câu hay bị bệnh gì mà cái uh, trở trời mà cái con gì cũng bệnh hết riêng bồ câu nó bị bệnh lắm nhưng mà mình người trước nó không bị bệnh con gà rồi này con heo con diêu cũng bị bệnh lỡ ra mình ờ, chim bồ câu là mình ngừa mình ngừa trước mình gắn tùng chim bồ câu này lúc ờ, mưa ướt ờ, nó gục gặt hay là nó cảm ương hàng gì này kia đó mình ngừa đó, là mình ngừa là mình sát trùng chủ yếu sát trùng thứ hai nữa là mình nhớ là coi như đó là phần thứ hai là mình phải à, trộn cái men trộn cái men nha đây là men à, kêu bằng à, chip chip và coi như là mùa mưa hiệu quả lắm đây mùa mưa đây số điện thoại coi dưới đây đó bà con tự đặt gửi tới nhà nha đó là coi như là mình trộn cho ăn là coi như là ờ, không để nó tiêu chảy là coi cho nó, cho nó khỏe mạnh vậy thôi là, là, ờ, là mùa, mùa mưa á chứ không cần mà mùa mưa là ngừa tả gì nha tại chim bồ câu này nói lại lần nữa là chim bồ câu này không bị bệnh dịch tả nếu anh em nào nhà khoa học nào của Việt Nam hay là trung tâm mà giống mà chim bồ câu hay là gì á mà đi xét nghiệm mà có bị tả Minh Dũng chịu trách nhiệm hết nhớ là chim bồ câu không bị bệnh dịch tả nói chung khoa học giờ chưa chứng minh là chim bồ câu bị bệnh dịch tả là nói bà con nghe cái cuối cùng vậy mà bây giờ mình phải làm thứ nhất là chuồng trại sạch đó đây là trại bồ câu mình rất là sạch nha Đấy, rớt xuống dưới đất Con mang từ con trên con dưới Từ dưới đất đất lên là 40 nha Để sát sát lên hết Khỏe hết Giờ có làm cách nào cũng không bị giật chết Cái liều lượng mà cho ăn thì nó như thế nào anh? một ký này chia cho 150 ký thức ăn nha cái này mình không quảng cáo đâu nha nói trước mình không quảng cáo mình chỉ chỉ cho bà con nào không mua giống của Minh Dũng nè không mua giống của Minh Dũng nha mình chỉ cho bà con đạt hiệu quả cao chứ mua giống Minh Dũng là khỏi nói rồi, cho về để ờ, bà con khỏi chết khỏi mang tiếng vậy thôi đó, ờ, hôm nay ờ, tại của Minh Dũng á chỉ cho bà con đề phòng mùa mưa khỏi để cho bồ câu bệnh mà đạt hiệu quả cao ở ờ, thường thường như là mùa mưa thì à, ở những cái trại khác thì à, người ta à, hay phản ánh là chim nó bị chết đây thì theo anh thì tại sao là mùa mưa thì chim bồ câu nó hay bị chết như vậy mùa mưa là nó dễ tích tụ những con mà tích tụ những con mà vi khuẩn từ trong cái máng đựng phân á con vi khuẩn từ cái máng đựng phân của các bạn đó nó bốc lên nó bốc lên cái nó vừa gặp lúc mà trở trời á nó làm cho con ờ, bồ câu đề kháng yếu lại và chết và nổi hộp gục gặt nhất là kho khe bị dung sáng là miền nam kêu bằng lãi đó và mấy bệnh là thường gặp nhất đó như đại minh dũng nè tắt lên thật không con nào chết hết tại mình có ngừa mình có sát trùng mình uh, cho nó đề kháng là trong, trong cái men này nãy mình chỉ cho bà con đó là nó có đề kháng đó nữa rất là hiệu quả đó à, hôm nay bà Minh Dũng chỉ rất rõ ràng cho bà con chứ còn mà mùa khô thì thường thường chiên mới ít bị bệnh đúng không anh mùa khô là nó nắng là coi như chim bồ câu nó ít ít bị bệnh nhưng mà mình cũng phải xịt thuốc sát trùng trùng mình cũng cho ăn men men vậy đó mà quan trọng không có thuốc gì khác nha mình xin nói bà con lại lần nữa bà con đừng có nghe những cái chỗ khác nè thứ nhất giới thiệu cái thuốc này cái thuốc nọ bà con mua vài trăm ngàn một hũ về chưa chắc thì con mùa câu đó đã ổn mùa câu mà chích là nó không có đẻ luôn mà nó vừa tốn tiền mà vừa thiệt hại hết quan trọng là mình à, ngừa đừng để cho nó, nó bệnh mình sẽ sát trùng cho ăn tiêu hóa được luôn quan trọng được luôn rồi xong 3 tháng mình sổ dung một lần nha tẩy dung ở trong miền Nam là sổ lại đó, mình nói là rõ như thế ở một số những cái địa phương mà mùa khô à, mùa mưa thì à, thời tiết của nó hơi đổ lạnh giống như là trên vùng Tây Nguyên như Đà Lạt anh thì à, theo anh thì à, anh có kinh nghiệm gì để, để chia sẻ đối với những cái người mà nuôi trên cái khu vực mà Đà Lạt các thứ trời trở lạnh thì à... mình đang ờ, mình không nói qua Đà Lạt đi mình đang nói ngoài miền Bắc khi mà trời nó lạnh nó xuống còn 2 độ C một độ C có nơi âm độ luôn đấy chứ ờ, anh có nơi âm độ nhưng mình nuôi vẫn được nha thứ nhất là mình cho nó, ăn cái men này nè cái men hồi nãy giới thiệu á cái men á là mình uh, lúc đó là mình cho ăn hết lại nha bà con cho hết lại nha mình giảm cái, cái cám lại quầy à, lúc mà trời lạnh á mình cho đừng đừng để cho à à, à, à, giảm cám lại bây giờ mình cho ăn 50 phần trăm à, cám không nhưng mình giảm là còn 10 phần trăm thôi nha lý do gì trời lạnh nó không có tiêu quá trời lạnh không tiêu quá mà mình cho ăn cũng cốc nhiều chẳng hạn như lúa mạch hay là đô hay là gạo gì đó ngô thì cũng không được luôn chỉ gạo lúa mạch là nhiều một xíu lúa mạch nha để cho nó mà mình ngâm nó nở ra cho dễ tiêu còn cám thì nó lình xình lình xình là coi như là nó ưa bị dịch bệnh và với lại nó nó, nó, nó làm cho bồ câu nó tiêu chảy và cũng gặt khò khè nó chết lý do ngoài ngoài ngoài chỗ mà lạnh chưa đợt lạnh vừa rồi ở ngoài miền bắc ta điện thoại mình ta nói tại sao mà chim nó chết nhiều quá mình xin nói thật một ngày trời lạnh cho ăn một lần thôi cho ăn nhiều lần để cho ăn xong không là cho ăn xong dẹp hết đi một tiếng hồ sau dẹp máng để cho con chim bồ câu nó đói qua ngày khác nó cảm thấy nó đói nó mới sung lên nó nhảy xuống ăn nó làm nó dành ăn như vậy là chim bồ câu nó mạnh cho ăn nhiều ấy là bồ câu đều chết hết đó, hôm nay mình ờ, xin giới thiệu coi như uh, chỉ bà con những lúc trời lạnh uh, như thế để cho nó đạt hiệu quả cao chứ không cần thuốc nha nó xin nói lại bà con không cần thuốc gì hết mình có cần cái biện pháp che chắn gì không anh cũng phải che chắn nhá đừng để gió không trời lạnh nè là mình uh, mình bứt nó lại hết đừng cho gió đi vô còn nếu mà trời nóng quá thì mình à, bật quạt đúng không anh nhỉ? Ờ, bật quạt thôi. Thoáng được mà. Nói chung là thoáng được. Cái chạy này là cái chạy này là, là mô hình để bà con tham quan. Đúng ra bà con tham quan xuống chạy lớn nhất của mình à, tham quan nhưng mà hôm nay 4 tháng nay là mình dịch bệnh nhiều quá, mình bà con không cảm, mình Ờ, đem cái ờ, những cái nào mà tốt nhất và hiện đại nhất từ bên Thái mình đem về trại mình rồi đem về đây cho bà con tới tham quan xin chào bà con hôm nay mình chỉ đến đây là uh, hết tất cả cho bà con để uh, uh, bà con học hỏi